À, xin chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video này tiếp tục là giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu đấy đấy nhưng mà lại không uh, như những cái bộ hột tài xỉu bình thường mà tôi uh, review cho anh em ở những video khác đấy, thì uh, ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu uh, trong suốt nhá cái bộ hột tài xỉu trong suốt thì cái bộ tài xỉu trong suốt này Đấy, bộ tài xỉu trong suốt này nó có cái gì hay có cái điểm gì hay Đấy thì tôi sẽ vào tôi giới thiệu luôn cho anh em nhá những cái bộ tài xỉu trong suốt này là do bên tôi làm ra đó 12 ly 13 ly và 14 ly Đấy thì anh em nào mà muốn đặt hàng anh em nào muốn gửi hàng hay là muốn mua thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đó và những cái bộ hột này à, bên tôi đã làm sẵn làm sẵn là như nào Đấy, làm sẵn thì anh em đã theo dõi cái kênh của tôi những cái video mà tôi review cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà đi lắp cái ấy. Đấy, để dành cho anh em nào và đi làm cái ấy. anh em uh, chơi thì uh, nó có tỷ lệ phần trăm đi đều đấy, về bạo rồi cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu đấy nữa đó thì là anh em theo dõi thì anh em biết được cái hiệu quả của cái bộ hột đấy thì cái bộ hột tài xỉu trong này nó cũng như vậy thôi cái bộ hột tài xỉu trong suốt này nó hơn một cái nó hơn một điểm ở cái bộ hột tài xỉu à, thường kia đó chính là cái sự trong suốt của nó nhá ở trong suốt của nó thì trong suốt của nó như thế này khi mà anh em về sân chơi thì là tất nhiên rồi anh em không cần phải thử tăng tích gì cả đấy rất là khó để cho anh em có thể là làm được vào trong bộ hồ tài xỉu trong này nhé đây anh em thấy không rất là khó làm cực kỳ là khó làm luôn tại vì nó trong suốt nhá đó thì uh, chính vì thế mà tôi đã làm cái bộ hột này nó thứ nhất là tôi đã cân đo cái bộ hột tài xỉu ờ, trong suốt này để làm sao nó có đi nó đi khi mà anh em lắc nó đi với tỷ lệ đều nhất có thể nhé thì à, đều nhất có thể là nó khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm đó thì à, cái bộ hột này khi mà anh em lắc bình thường tỷ lệ của nó đi rất là đều cho anh em đấy chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nhé xỉu này tài này đó. xỉu này đấy. một sáu vang tài này ba bốn năm xỉu này 113 Đấy, anh em thấy không Đấy, cái bộ hột này khi mà anh em à, khi mà anh em lắc bình thường Đấy, thì uh, chưa cần đến cách lắp của tôi thì là nó sẽ cho anh em những cái chén uh, tài chén xỉu chén tài chén xỉu nó rất là đều như vậy Đấy thì uh, còn cái cách lắc mà hiệu quả để cho anh em đi lắc tài xỉu đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đó thì uh, tôi chỉ lắc để cho anh em thấy được cái bộ hột tài xỉu trong này nó cũng có thể là giữ được hột như cái bộ hột tài xỉu nghệ hoa của mình đang chơi Đấy. thì uh, sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em còn cách giữ tài giữ xỉu như thế nào thì anh em có thể là anh em mua cái bộ hột Đấy, hoặc là anh em lại đặt đơn hàng tôi sẽ gửi về cho anh em và chia sẻ cho anh em cái à, cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, sau khi mà anh em nhận được hột nhé đó, ờ, thì bây giờ đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này một hai sáu tiếp tục giữ xỉu bảy đến tám phần trăm là xỉu một hai năm tiếp tục vẫn như vậy xỉu bảy đến tám phần trăm đó bốn bốn hai nó rất là hiệu quả đúng không anh em tiếp tục giữ xỉu cho anh em này hai hai ba một ba bốn cái này thì tôi lắc tay của tôi nó không không không được chuẩn như những cái tay trước nên là tôi nghĩ cái này nó liên tài đó biết ngay mà đó. khi mà anh em mà đã lắc quen cái bộ hột này rồi thì là khi mà anh em muốn anh em lắc lỗi hay là anh em có thể là lắc lên tài xuống xỉu bị lỗi thì anh em cũng vẫn biết được Đấy, ở trong đấy là chén tài hay là chén xỉu nhá rất là hiệu quả cho anh em Đấy, giữ tiếp tục giữ tài cho anh em này 80 phần trăm lo tài báo tứ tiếp tục 80 phần trăm tài đó tiếp tục 80 phần trăm lo tài chén này thì ờ, đảm bảo luôn 90 phần trăm tại vì là cái lực tay của tôi tôi lắc như thế nào tôi biết đấy thì anh em cũng vậy thôi khi mà anh em lắc quen cái bộ hột này rồi thì anh em cũng biết được là tỷ lệ nó về tài về xỉu nó rất là hiệu quả cho anh em nhé tiếp tục giữ tài cho anh em này 80 phần trăm lo tài mở 166 tiếp tục cái này 60 phần trăm là tài trái này hơi mạnh trái này em nghi chính xỉu xỉu 10 đấy anh em thấy không rất là hiệu quả đấy. cái bộ hột tài xử trong suốt này hoàn toàn không tan thứ nhất là không tan thứ hai nữa là anh em sử dụng anh em đi lắc tài xử thì là anh em ờ, không cần phải thử tăng tích bất cứ cái gì ở cái bộ hột tài xử này tại vì là nó hoàn toàn là trong suốt nhé hoàn toàn trong suốt và thứ hai nữa là khi anh em lắc cái bộ tài xỉu này tôi đã làm cái bộ tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em đấy anh em nào mà đã lắc hột của tôi rồi thì anh em biết hột tài xỉu trong này nó cũng không khác gì so với cái bộ tài xỉu kia cái bộ tài xỉu 2020 ờ, đấy thì uh, anh em nào muốn sở hữu hay anh em nào mà muốn uh, sử dụng cái bộ hột tài xỉu trong suốt này đến sân chơi hay là